vườn trồng rau Đọc tầm vơ quần áo thơm lồ Hít hà, hít hà, hít hà Nhà ta ngày Tết tưng bừng Thật non kìa bánh tét bánh trưng mầm có trái cây Mùi thơm mùi thơm Cùng gia đình đón Tết quây quần Để treo qua Tết lì xì Quần áo thơm lừng Hít hà Tết đến rồi đồng ra mình hát vui cười bánh mứt hoa xuân mùi thơm mùi thơm cùng gia đình chúc Tết mọi người được khen quần áo mới thơm lừng mừng tuổi ông bà

đình đón Tết quay quần Mẹ cho quà Tết lì xì Quần áo cầm lùn Tết áo tài lồng Tập tầm vòn tay không tay có Tập tầm vó tay có tay không Tập tầm vó phương xuân trong gió Tập tầm vó quần áo không lớn Tập tầm vong tay không tay có Tập tầm vó tay có tay không Tập tầm vó phương xuân trong gió Tập tầm vó quần áo không lớn Tập tầm vong kính chúc ông bà, cha mẹ, cô chú năm mới vun vả hương xuân, đất an tài lộc.